hello chào mọi người Hôm nay mình thật là vui lại được ở đây và quay video cho mọi người xem Ở lần trước chúng ta đã vào nương, vào rẫy và bắt được rất là nhiều cá từ hồ nước và mương nước à, Những con cá đó, theo cách nói của những người bạn của chúng ta thì những con cá đó được à, dàn thả lên trên cao xuống Hôm nay chúng ta sẽ đi đến ờ, một nơi mà cá ở đó không phải do dàn thả xuống mà là do người thả xuống mọi người ạ à, Chúng ta sẽ đi kéo cá tại nhà cậu hai của mình đúng cho đó đó đúng không bởi vậy được vậy ừ. u dạ cũng biết lệch à đúng rồi vợ đồng vào <laughs> hồ này bao, bao lâu rồi chưa thả cá ra mới thả ra hả ây chà giờ là cá nhiều quá ơi lâu chưa vậy ui giời có chưa ui ui trời trời ui cá to cá to cá to ui nhìn cá to rồi đi sang nào không thôi kéo về đây đi kéo về đây đi Ủa cá to nặng lắm mà Ui, cái gì quá trời luôn, cái gì Chim được con Hả, con con con đủ hết Chạy từ đằng này Ồ, tuột mất rồi ô kéo được kéo bình nữa cái chim cái chim tuột đó hả tuột rồi ô bị đất rồi kìa à, chà cái là cái chim ô sao kỳ lạ vậy ô cái cái trắng sạch cho cái nhỏ nhưng mà một giờ nay rồi ô sao không nhưng mà ở trong ao mà nó chạy theo thoát. Ồ, đây chắc ếch nhiều rồi Cái hàng hạt mà cạp mà ở Ừ, cái nữa hả chào bà con cái đây chào hả ờ, chào cái đây đây <laughs> chào đây vô ao nhà anh toàn cá đây không những lá chuối với lưới ôi trời cái gì vậy đợi xong đợi đợi đợi thả em vô lưới luôn ép ép lưới Ủa cá đi cái câu này biết đi cầm dính cá to rồi dính cá to rồi bạn ô trời thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi à, gì cũng chết Ôi, <laughs> thấy rồi thấy rồi chủ xanh có đôi bài á mình có thể con ui rồi ui nè cầm mì ôi bóng ếch luôn này ếch luôn hả ếch mặt mà ếch ếch mà chị ui giờ mẹ đây nấu gì nè bể bể bể chị tính ui ừ, có được không ba con này đưa đưa con ếch thử xanh. bự đưa dự tám là cột là không có không không không không không, không bự bằng hôm trước mình ờ, đi quay nha ừ. Ui giời Ui ui ui Cho ra đây học Cho sáng ra đây cho sạch sẽ Cho nó nhảy thoải mái được Đây được mấy tháng cái mấy? Nhìn em mà cười rồi ừ, Đấy camera nha các, các, các, các bạn nha Ba em cá mè Đây được con cá chim mình ừ, Kéo mẹ nó đi Kéo mẹ nó chắc được cá chim á Kéo mẹ nó đi Ô được có cả cá hạt xoài rồi <laughs> Cái đây rửa nước có rửa Con quay con quay vậy là nhiều người xem lắm trước sau gì người ta vô câu trộm hết thôi ừ. Nên con kéo hết luôn nha ừ. cái chân cẳng nó vàng xanh lè đó thấy không cô màu tím tím nha ừ, màu tím nha đúng rồi coi cái mai này kìa ừ. cái mai nó cũng màu tím luôn kìa ừ, tím hết rồi đó <laughs> tím hết rồi cô để họ nó về nó nó nó đổ đi đổ đi cho mình dừng đổ nước được ừ ở đây bạn quả dừa ừ. u có cái chép kìa u đừng kìa ui cha ui cha ui cha à, hai ếch luôn à hai à, con rồi hai à, em rồi ui ngồi nè nướng luôn nướng luôn ở đó trong cái con hậu hả dù đấy con Để giặt sạch đi quấn lại trên là giặt sạch rồi đồ đạc <laughs> cá trôi chứ cá trôi cá trôi vô đổ nước lên làm sạch đây bê có đấy không dựng cầm còn mấy mấy cá mè là nướng xiên cay nướng rồi bạn xiên cay nướng đốt đống lửa kia rồi cái này là nhỏ quá con này bằng nhỏ ừ. như cái nhận thang được to to thôi chỗ đây hả à thôi thôi được rồi cho vào chỉ có lần nữa là được ngồi thoải mái luôn ra đi ra để ra chuyện nướng này chuyện nướng ô tôi con con con đi rồi lạc rồi <laughs> đi rồi chắc hết pin rồi như thế nào rồi chưa mất phải không chưa mất cái giường kia gỗ gì cậu hai tầm xe à? <laughs> quay quay cái nào mất cái đó quay cái mất cái quay cái giường mất giường luôn á cái này cậu cậu cậu, cậu đóng lâu đóng lâu chưa à, đóng đóng hai bộ hết bao nhiêu đây công hết 5 triệu đấy tiền công hết 5 triệu gỗ gỗ của mình à gỗ của mình à Ủa, cái cây nào dài dài con cây rác đẹp ghê mắm muối ngọt tiêu cái này tiêu ngoài kia ớt ớt không cay đâu ớt cay dạ thì ớt nào ớt không cay ăn mặt lên cay ớt đó ăn sống rồi ớt này mà nó nó không cay nha cay á à? cay à? cay sao cay cay cay á ớt gì mà không cay hôm bữa trong rừng anh canh chua canh chua bữa nay ăn uh, cá kho tiêu cá sạc kho tiêu đấy rồi. cá cờ nữa chỗ nơi thì kêu cá sạc nơi, kêu cá cờ à. ăn tới chiều luôn mà ăn hết rồi kéo tiếp <laughs> à để lót lót cá <laughs> đó là, là lắng nghề mà à. hello cạc lao là Ờ, gấp gấp gấp Hôm nay vô nhà của hai phải chào mọi người chứ ừ. Nhà của hai mà Ờ, giót giót giót ra Giót giót Giót giót giót giót Giót giót nè Giót phải giót Giót cho cậu hai ừ. Mời à, anh đem bà con xã hàng xóm uống Lâu ngày vào nhà, Lâu chơi. nhà chơi Mời mọi người nhé <laughs> Mọi người, người. Đây đúng ngày hai lúa này, lúa lúa này rồi, lúa ngã hết rồi Lúa <laughs> Mời, mời cả nhà đây Mời nhà đây Mời cả nhà nhá Mời ở à, đây, ừ. San San Đây uống cá San Đang, đang, đang, đang, đang, đang, đang, cháu ăn à, cơm ở đây cơm ra ăn cơm luôn con ừ, con ngon kìa này đây anh không ăn coi chả cá hả cay không coi không rồi cái đâu cay mấy đâu cay mấy đâu không có tiêu cá nước ngon lành rồi đặt ra đây nhà hai lúa đây hai lúa đây <laughs> ui giờ ngon ghê chưa ừ, cá tía thổ này ngon này chưa đây chấm muối tiêu nữa này muối ớt này muối ớt muối ớt ngon quá ừ, cá hấp á ừ, ngon ừ. ngon à, Campuchia nó, nó đó. kéo kéo từ hồ lên luôn đập lên bỏ lên nướng luôn ui rồi trắng tinh mà Campuchia nó nướng bằng chưa? bằng cái bẻ chuối cái này ít ít xương ít xương hơn Bunosi làm nó ờ, to ít xương hơn xương á rồi ừ. đây còn con cá này họ này ừ. họ xanh ừ. ngon ngon ha ngon quá nhưng mà cá mè hơi nhiều xương chứ mở từ đầu ra ăn như cua biển ha em mở từ đây trước nè đấy lấy cái trứng ra Ủa dạ rớt hết trứng rồi do do nó bị uh, chín quá ừ. cua này cua đồng ăn mới ngon này ừ. ngon, ừ. ừ. Ừ. Mà hoàng ừ. cần luôn có tiền này như vậy tuyệt vời thương thương thương thương ly ờ, thương đi, <laughs> đúng rồi nói gì mà ai đây nói đi thấy chưa nói, nói, nói này là không tốn tiền điện thoại đâu cứ nói đi nói đi em giờ đang làm gì đi đó ờ, anh đâu có nhà đâu ủa anh đâu muốn không có nhà không có nhà anh đâu có nhà đâu có nhà đâu ủa em khỏe không chứ? em khỏe không nay này, này nói nói chuyện không không mất tiền điện thoại đâu à bây giờ giống như điện thoại của ông thạnh vậy không mất tiền đâu <laughs> ủa em đang làm gì trên đấy ủa sao vậy Lúc làm, Lúc làm. <laughs> cái xương nó thẳng nhưng nó không phải cái xương kia nữa ừ. nhưng mà mình ăn cái ruột đây cũng nó cũng ngon nó đắng ờ. ngon